I như đây thì mình đo bằng một muỗng cà phê hạt bọc các bạn nguyên mới 19 đó muỗng cao này mình phải cho cao mà cao mình đừng lấy cái nước lấy cái cái thôi xíu cao lấy cái cao muốn thơm nữa thì thôi thì một muỗng cái ờ, cao đi cái cao đúng không cao rồi giờ tôi không được nói là chúng tôi không được thôi muỗng canh gì đó rồi rồi mới đầu các bạn muốn cho nó thơm á thì mình thêm à, một xíu muỗng dưa hương nha các bạn đó mình ra đường xíu muỗng dưa hương thôi rồi nó có cái mùi thơm cái này có thì mình không có đường các bạn có đường nó bị kép và tiêu cho mình tiêu giờ còn cái này là chén này bạn vô đây là tỏi nè gừng tỏi gừng rồi xả mình à, mình không có cho tỏi với gừng rồi xả trực tiếp vô các bạn mình đi đâm mình đâm đó mình đâm xong giờ mình à, chấm lấy nước rồi mình chỉ lấy cái nước thôi các bạn mình nó nó rất là dễ khét các bạn luôn hả không có gì luôn rồi mình muốn cà phê sữa đấy thôi như vậy mình sẽ ăn cho các bạn Miami. đây là thành quả của mình các bạn mình đã ướp được một tiếng đồng hồ nha các bạn giờ mình chuẩn bị nước thôi Cởi nước thôi đó chứ Nóng chưa ta? Rồi Rồi con như anh yêu con Bỏ bỏ bỏ Nó sao vậy? Chí tới ra tay cái này bỏ bên kia cái gì đâu vậy Ôi dữ mày Bỏ vô luôn đi trời Mời tất cả các bạn nha mời mọi người cùng ăn với anh em của mình nha Mời các bạn thưởng thức với anh em mình nha các bạn Đây Ôi ngon lành cả đầu luôn ăn đồ ngoài đồng gì đâu phải ăn ăn bắp các bạn ăn bắp ngon không nguyên trứng nước bỏ bỏ mày bỏ bỏ ừ. Ừ. Cái này bắp, ờ, bắp giò heo các bạn sườn chín rồi đó mấy em ơi ừ, da giòn rồi thì <laughs> nãy giờ nướng cho da giòn mà còn tính bóc chưa anh cọc nữa ui nó ăn có trời ơi trời có đã gì đâu á ừ, không thấy đâu nó bắt tôi nó ăn đồ nướng mà không ăn rau chứ mà bỏ vô trứng ghẻ nè trứng rau không không biết đâu rồi à. không nó <laughs> gì sáng khỏi mua mẹ tốt ba chục ngàn không nó tao vừa ăn ấy tao vừa ăn cái mày bỏ thịt sống vô không lần nào như dân trời hai thằng này bỏ vô đi vừa ăn cái gì đó sao đó trời trời sống nhân tính cái này nè cái đụng nó sao khối nó bay qua ngay tao không trời trời đổ nước vô đụng bà đâu bà tình ngoan thằng xăm sao cũng đi đó em nó dắt mẹ rồi cái kéo này để cái đũa ăn đi mẹ có cái đũa một đó cái hồi nãy nãy nậu lộn này vô ta mặt dày nè mặt dày nè ủa trời nó còn nữa trời ơi trời còn miếng bò mỹ nữa các bạn vô này ăn miếng bò nó rất ngon lẩu này cái nước niêm không đúng bài thành ra là thành ra là ăn không ngon nước lẩu này đúng bài cái này chưa thấy nó bán nó niêm chưa đúng lẩu này anh mà làm cái gì bữa mẹ nấu lẩu ờ, về không được ừ, ngon cái này nữa nó bữa nào ăn lẩu bò ăn lẩu bò chưa chủ nhập má nó là bò đang không nhiều thôi chủ nhập má mấy đồ ăn trước mắt đúng rồi bọc bọc tưởng nướng hơi bị ngon ba cái đem vào hợp lý chết bà lo ấy tàu lao khét mẹ nữa còn mỹ còn ngon nha đừng nướng gì ngon nè không mà dùng sắp em được em mà dùng ăn nó kẹp mấy con kẹp thêm miếng miếng rau này thôi ngon không ơi ngon thân nước là nướng, nấu là nấu, đúng không ăn mình ăn thiếu ăn bỏ ăn nổi thấy là bây giờ hết rồi đó bò mỹ luôn ha cho mày bò mỹ á <laughs> nó ăn nó ăn hết nổi các bạn thằng em đang ăn hết nổi rồi bây giờ nó ngồi thiền các bạn đó cho mày bò mỹ nè đó nó đồ ăn bò mỹ các bạn ăn mày ăn nè các bạn nó đồ ăn bò mỹ nó ăn bò mỹ không mà giờ nó giờ nó ăn hết nổi rồi nó ngồi thiền luôn ừ, bò mỹ nó cho mày bò mỹ xuống nào cho mày bò luôn đúng là các bạn biết sao mà mình à, người ta nói thường có câu mà ta nói là con mắt nó to cái bụng lúc đi mua sạn không đủ không mà bây giờ nè đó bây giờ gì nè đâu nó ngồi nó ngồi nó gáp các bạn chết ừ, bà kiến lửa cắn quá các bạn ơi đụng phòng nè bò mỹ nè ăn mà thấy không nổi luôn mà còn cái thịt nè bác ăn ơi còn cái nướng rồi nào bỏ lăn lóc ăn hết nổi nè cái này chưa nướng nữa nè cái này đang nướng nữa nè còn cái lẩu nữa. hết sôi luôn rồi mình hứa mình sẽ giải quyết hết đống này nhá chưa quay lên mày nè hứa gì đó phải nửa tiếng nữa nó tiêu quá làm gì làm gì làm lộn thôi trời trời trời tao đi quay mà tụi em không nào chăm sóc ờ, cái cái đang tập hôn mà bố giờ mình nước rồi mình ra luôn cười cười một mốt anh làm sao có đi ăn phải đổi cái thùng đá bự thùng ăn đủ lại biết xong lại biết ý tưởng anh ăn uống nước dữ trời lắm giống như mà nó đi bên trong phi mới về vậy đó thiếu nước cái lưỡi dắt nó bò lên cho đâu trái trâu cái gì ngủ à đây đây mẹ thử đi ở vô để cái bài không ừ thằng tấn nó nhẹ quá nó đu không có ô gì đây cái gì đây mấy em ngồi ăn gặp cái gì bẻ coi coi nó ở trong là gì ta cái bằng đó là cái này mình tưởng là nó đây cái gì dao cắt cả à. sao bảo nói cái cây này là cái cây ờ, không biết cái gì luôn đây các bạn mày ăn hộ cái thôi đầu lâu ăn vô chút nắp sao chứ đừng bậy vô ăn đưa em mười đấy chưa ăn không không không không biết cái này là cái gì nhìn lạ nhỉ à, giờ mới thấy cái này các bạn đây là cái hiện trường ăn hết nổi lần nào cũng vậy ăn hết nổi tại vì nhiều đồ ăn quá giờ cơm no ngủ say rồi các bạn ơi bây giờ về ngủ về ngủ đặng chị tối đi làm các bạn ơi chào tạm biệt các bạn nha hello mọi người hello cái gì goodbye anh yêu khi tôi sao mệt về đâu khi giặc nó tới muôn phiền con tim em bối